Throw hé lóc Yo hello mời và chào mừng các bạn đã quay trở lại channel mình Thì mình là Cao Thế Mình Hôm nay mình sẽ uh, chơi một cái trò Bắn súng Đấy, bắn súng ờ, bay bay được luôn Đấy Mình gọi là đội bắn chim Đấy, đội bắn chim Đấy, kinh không? Ờ, bảo vệ giường trò này khá giống Sky War, à đâu War nhỉ ai chơi War sẽ biết ok ok ừ. bảo vệ giường mất giường thôi mình chết hết đời mình mà tin mình mất giường thì mình sẽ vào vâng, phải bị uh, vào cái team nào đó đã giết mình bọn mình ok chơi ra Đấy, đây xuống mình Ôi chết Mới đi chi gì ngã Đậu xanh Mình tim gì ta Mình tim xanh Ok Ơ sao này cái bò vậy Mình nó chiếm hết Không làm cái bò nấp nấp nấp nấp nấp đợi một tí rồi đi ok ơ à, sao mới đến mất luôn ok đứng trên này lấy tốt nhất ba nghìn tiền mua súng xịn luôn cần tim trước mình một mình cần tim trả lời với anh ơi à, rồi tưởng gì thằng tim mình ok ok cho nó lấy cùng bạn bè ok Có cái đảo gì đây ok game này súng những kiểu luôn hay súng vĩnh cửu ấy Đấy, bắn mã không hết đạn ok bắt được chết thằng nào ấy à team mình tìm xanh thằng lã lạ đủ hết rồi nhanh lên sắp đủ rồi ok một phát này đủ ok một xuống xịn đâu ở đây hết rồi thì mua đồ hơi khó anh em này Đấy, nó có có chấm chấm súng này ngắm chuẩn này súng này ngắm chỉ có chuẩn nát giường ok bắn thằng kia chết chết chết chết rồi xong đã đắng lòng cháu có chết đang đi em tụt ok không nào thấy mình luôn có đạo ngồi ra lấy tiền ngon ngon nhiều tiền đấy mình cắp tùa đã cắp tùa thằng nào là bắn vỡ mồm Đấy nó ok lâu ấy Ok Cắt tôi rồi à Cắt thành cắt đâu rồi à? Cho nó tròn đi Ok Đấy easy Easy như một trò đùa Cực kỳ easy luôn Đụng đây mình đứng canh À đến bắn Ok tên mình mình tên mình đang mình rank 6 à level 6 ok tiền đang khá nhiều để đợi tiền một quả bom xịn xịn ok thì đủ chưa nhỉ exposit đây ngon mua quả nuke nuke nuke thằng bắn mình vậy không biết thằng nào bắn mình luôn ấy rồi sáu à, sáu niên kêu á à? không hiểu sáu niên kêu là gì đấy à, mình đi bay cái cái giải thưởng này cái cái huy chương rất nhiều lần này thì này bà khá bắt đạo ok thì uh, nhà mình cần trường hơi ổn mọi nhà thông cảm thông cảm thông cảm ok ở à, được ừ, rồi xong thằng nào thằng này thằng nào, GMP kìa mà nhớ mồm ấy ui tao ba đạo thật nó cũng hay phết đấy đứng đây bắn không bắn được à, như cc ơi ạ à, chết nhầm jetpack bay luôn rồi mày chết bắn dụng cụ tuổi gì tuổi già à chết ấn nhầm nút không ai chết đuổi thằng nào chứ đều vậy ơ à, đều vãi ok không sao rồi mình mà đạo thích mình mua hơn là khẩu này răn có khẩu xịn vô bắt đây kiếm pháp gì đây ờ. kệ đi cái không có giáp giáp có giáp thì hay rô xuống nhảy xuống ok đang thiếu phiêu đậu xanh không là thằng nào thằng lén hai thằng Joe Ampe à ok hết cắt rồi mình đã ức chế bây giờ ức chế nữa rồi không mua cái này ok rất là ức chế em hiểu cảm giác ức chế bá đạo cố bay lên đây không bay nổi ok chết chết được mình nghĩ là tiếp bọn vàng ơ à, bích bích bích bích bớt hay lắm ok mình chết mình chết mình có bom xịn rồi ừ, xong xác định rồi ok cuộc sân bay này ok ok ok ok ok tí nữa thôi no no no no no no no ngon ấy bay vô tiếp chết rồi xong nổ đi đậu sành không nổ chết đang thiếu phiêu đậu xanh chết rồi chết ok chán đời bye không có phiêu là bọn em chết này à, cần phiêu cực kỳ phiêu cần cực kỳ phiêu ôi cực kỳ cần phiêu ok là chết chắc rồi Còn nát luôn Mày chết, mày chết Mày chết, mày chết Sao thằng UMP tuổi gì UMP chưa được trình Anh là bá đạo lắm Ok ok đùa nhau bị nó giết rồi anh em này ok làm sao mình mình cân tim được tốt ok quay lại bấm vào nó ấy hế có tôi buổi tối mình không đánh được bắn đau trên không này tuổi tuổi gì tuổi tuổi à cái tuổi đâu với anh cái tuổi gì bắn em bắn em bắn em bắn em bốn mươi rồi <laughs> ê ê ê ê chết chết chết chết chết mình chết nổ đi ơ à, trường đâu còn sấy đứng trong này sấy ok vãi nó không biết gì luôn vãi thật luôn đấy con này ốc ốc ốc ốc ốc gì không biết ok ok mình con này tìm thằng chắc rồi à? không biết gì luôn đó đạo đây món lửa à đây. món được sấy bọn này thế chắc rồi à? ok nó cũng cái gì à đâu có biết rồi rồi xong kệ không sao mình sắp xếp nó rồi à? thì mình tập tim à ờ, bự thiếu phiêu thiếu phiêu phiêu phiêu anh em kêu zalo đây anh em kêu zalo mục tiêu là zalo mình thật ra mình không thấy zalo ở đâu rồi tôi chả thấy đâu cả à? mình rất ghét đánh buổi tối luôn bắn buổi tối khó cực ui là thằng Joe MP p à gắt đấy gắt gắt gắt trả thù luôn trả thù tụi bấy chết hết đi nani nani nani oh nani được rồi nani ờ, oh. Đúng rồi Ơ à, Thật công Mình chiếm được mà <laughs> Đều vãi phết Rồi xong trả đời Win ra đây Để bắn tung cu mày Trình gì Cấp công Mất gậy Ờ Ờ <laughs> Nó giết mình lúc rơi á Mày bảo đạo phết ra Trình pro phết ra Anh chưa thích rồi Thế đợi anh lấy tí tiền nữa anh ngắm tung tụ của mày Tìm mình chưa bị nát cái gì luôn À nhưng mà Ơ à, Mất hai thằng Rồi tìm mình xác định rồi thôi anh dùng cái rêu ăn đi nó không mua được anh em này đổi như sơ sơ cờ cờ cực, cực kỳ đều luôn á em thấy không mà trình gì dậy mất dậy mất dậy à đổ lại hình cho em tay này đây mất dậy mất dậy lắm cực kỳ hỗ trợ ôi ok chết bắn thế nào cho trứng mũi kia chết chết đi còn tuổi gì trường châu về đấy Ê đúng, thằng này có thằng, thằng này lên Thằng lúc nãy là cướp công mình Rồi xong Ok không sao Dường nó sắp đặt đâu rồi Shit chết Đang thiếu fill người cho em phiêu cái này Để nó thiếu gì nữa nhỉ Ok Mày chết Mày chết Mày chết Mày chết Mày chết Làm bắn chưa thôi Chán đời ơi ơi ơi ở đấy mà chết mà chết mà chết mà chết chết chết chết này chết này chết này ừ. chết này chết ơi chết này chết rồi đằng sau nắp sau nó gặp sau được lén cứ anh lên à, bắn ạ cảm giác nó bị phát hiện rồi không nãy sấy như thần bây giờ sấy như xe xe ok chán đời quá team mình ba đứa ok mục tiêu giết green chết chết chết quay lại quay lại này rồi chết chết ăn thiếu phiêu làm cho mình rồi tìm gì ấy là lấy phiêu lấy phiêu lấy phiêu full phiêu thấy bộ, bộ nhìn bộ xanh này đùa như ọc cao cái cà cờ ọc cao mãi như ọc cao tim mình làm ăn như cờ cờ không hiểu tim làm ăn là gì mà buồn buồn buồn một tim quá buồn thằng như cọ như ọc cao cà cờ lại có chín chín chín ba ba ba đậu xanh chín chín ba ba đầu chế ok lấy phiêu tiền không thể hiểu đây lấy tiền làm gì phun đồ khỏe thằng nào mất nợ cho đều này ok vẫn bắn đất tốt còn thằng Joe MP giỏi phết đấy pro phết đấy ok bọn mình nghỉ đi ấy à. đùa chán vãi tìm nó ăn như cờ cờ Rồi xong Blue Gon Ơ à, Blue Gon á Mình thắng rồi Con Rồi Để Anh em phải tìm bá đạo à, Bá đạo thế Mình tìm Blue mà bộ tay bộ tay bộ tay Ok thì chắc đây cuối video nếu ai thấy hay thì một like, một share, subscribe để ủng hộ cho cái channel mà là mình đi về thanh bái